Xuân xuân xuân ơi Xuân về ngất ngây đất trời Yêu kiều trong nắng xuân ai cười Để hoa lá đâm trôi khắp nơi này Xuân xuân xuân ơi Xuân là tiếng ca yêu đời Mơ màng tiếng gió như gọi mời người đi xa về cùng với xuân sum vầy xuân xuân xuân ơi xuân về ngất ngây đất trời yêu kiều trong nắng xuân ai cười để hoa lá đâm trôi khắp nơi này xuân xuân xuân ơi xuân là tiếng ca yêu đời mơ màng tiếng gió như gọi mời người đi xa về cùng với xuân du vầy lòng những mối duyên nồng xuân xe trăm năm kết mộng tình đôi lứa đôi xin nâng ly lên ta cùng nhau đón xuân về xuân xuân xuân ơi một năm mới bao an lành tay trong đôi tay xuân lòng những mối duyên nồng xuân xe trăm năm kết mộng tình đôi lứa đôi xin nâng ly lên ta cùng nhau đón xuân về xuân